Mệt mỏi vì sếp World Cup MyVita Multivitamin với 10 vitamin và hai khoáng chất thiết yếu giúp phục hồi sức khỏe cho người mệt mỏi. Không dùng My MyVita Multivitamin cho người tăng canxi huyết acid niệu vẫn cảm với các thành phần của thuốc đọc ghi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.